Đến đây con sẽ về đâu ở đâu con cũng sẽ về Về em kể chuyện kể ba nghe Đêm giao thừa vô về phơi bé Tết này con sẽ về Mẹ đừng lo mà chờ con nhé Mới còn yêu Tết phơi về là Chỉ khi thấy con được mấy trở về Năm qua có lắm gian nan Ai ai cũng thấy khó khăn Đâu xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng Dừng dừng những lúc mẹ gọi Ngoài việc dặn con hết lời lần nào mẹ cũng gặng họ tết này về không con tết này con sẽ về dẫu ở đâu con cũng sẽ về về đêm khuya chuyện về mà nghe đêm giao thừa vô bếp với mẹ tết này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé mỗi con yêu tết với bên nào chỉ khi thấy con được thấy chờ gì năm nay hôm hai lòng mà lòng còn nhiều mong mơ vẫn lòng con nơi xa và bao tất cả đang chờ tương ngày đôi chân còn nhiều vô mơ giờ cũng bớt sai khờ đôi ta bao năm nhiều điều chẳng tan như xưa lo tăng tương lai nhưng khi chẳng mang tiếc nữa chỉ cần nơi xa còn lời mong con thì con luôn hứa sẽ về tết tết tết tết tết tết tết này con sẽ về dẫu ở đâu con cũng sẽ về về đem hết chuyện kể ba nghe đêm giao thừa cô bế rơi mẹ tết này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé nói con hiểu tết với mẹ ta chỉ khi thấy con được quay trở về đôi khi con lỡ quên đi vài năm nữa mẹ ba sẽ già mà con cứ mãi buồn bã chẳng biết còn gặp mấy lần đi xa mới biết trong ta vội bỏ quên những điều quý giá tết năm nay nhất định con sẽ về tết này con sẽ về dù ở đâu con cũng sẽ về về đem hết chuyện về ba nghe đêm giao thừa vô bếp với mẹ tết này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé mới con hiểu tết phải về là chỉ khi thấy con được quay trở về